khi mà mình chơi cái đồ nắp camera tài xỉu này các có thể nhìn rõ được cả ba hộp bên trong thì không có lý do gì để mình có thể thua được cả và sau đây thì em um, xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp camera tài xỉu này để giúp cho các bác nào mà chưa biết đến nó các bác sẽ hiểu hơn về nó và các bác mà muốn mua muốn tham khảo hay muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây hoặc các bác liên hệ với một trong hai số điện thoại trên của em kết bạn Zalo bên em sẽ tư vấn cho các bác đây đây là cái nắp camera tài xỉu các bác nhìn này cái nắp rất đẹp rất bình thường luôn cái nắp này các bác thể cuốn băng keo đen như thế này cũng được hoặc các bác có thể để nắp trơn không nắp đỏ không cũng được đây đây là cái màn hình để các bác có thể nhìn thấy được những cái hột ở bên trong hột tài xỉu ở bên trong cái nắp hột chén dĩa hột trợ chén và hột này là chén hột trợ vậy nên là em xin phép sẽ không phải thử tăng tích nữa bác nào mà đã sở hữu cái bộ đồ chơi nắp camera tài xỉu này rồi các bác cũng đã biết được cái sự hiệu quả mà nó mang lại rồi đúng không ạ sau đây thì em xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác nào chưa biết đến nó các bác sẽ hiểu hơn về nó đây năm bốn ba các nhìn rõ không ạ 543 cái này mình đánh xỉu các bạn nhá xỉu chuẩn chưa ạ bây giờ em báo xỉu tài luôn cái này mình đánh tài các bạn nhìn rõ không đây đó tài cái này mình lại đánh tài tiếp đúng không ạ tài thế này mình lại đánh tài tiếp đây để em để cho các bác nhìn cho nó rõ đây tài cái này mình lấy xỉu này đó xỉu chuẩn chưa đây thế này lại xỉu tiếp này chuẩn chưa ạ thế này mình đánh tài này tài đó thế này mình đánh xỉu này đó bác thấy chuẩn không ạ em đã nói là em khẳng định là khi bác chơi bộ đồ chơi này thì các bác có thể giành chiến thắng ở trong tay là 100% rồi vì nó là cái đồ camera mình đã nhìn được hết ở bên trong rồi đúng không ạ